Chào các bạn, về video này tôi xin giới thiệu với các bạn danh sách mã lỗi của máy xúc thủy lực PC450-8 của Komatsu Đối với video này là phần 1 trên tổng số 2 phần trong cái bảng danh sách mã lỗi của máy xúc lực PC 450-8 hoặc 8R mà lỗi trong video này được xuất phát từ mã A000N1 đến CA553 sau đây mời các bạn cùng xem đối với mã lỗi đầu tiên là mã A000N1 được xác nhận bởi hộp đen của màn hình. Lỗi liên quan đến động cơ chạy quá tốc độ lớn hơn 2.350 vòng trong khoảng 10 giây. Lỗi thứ hai là lỗi AA10NX được xác định bởi hộp đen màn hình. Lỗi liên quan đến tắt lọc khí nạp lỗi thứ ba là lỗi AB00KE được xác định bởi hộp đen hoặc hộp điều khiển màn hình lỗi liên quan đến điện áp sạc bị thấp mã lỗi BA còng BAGZ được xác định bởi hộp đen màn hình lỗi liên quan đến áp suất dầu động cơ bị thấp mã BA cộng BAZK được xác nhận bởi hộp đen của động cơ lỗi liên quan đến mức dầu động cơ bị thấp mã BA cộng BCNS được xác nhận bởi hộp đen màn hình lỗi liên quan đến quá nhiệt nước làm mát của động cơ hay nước làm mát động cơ bị nóng mã BA cộng BCZK được xác nhận bởi hộp đen của động cơ lỗi liên quan đến mức nước làm mát của động cơ bị thấp mã BA cộng HALS được xác nhận hộp đen màn hình và mức độ lỗi là E02 lỗi liên quan đến nhiệt độ dầu thủy lực quá nhiệt khoảng 102 độ C tiếp theo mã CA111 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E10 lỗi điều khiển ECM dữ liệu bên trong không tương thích ở đây ECM các bạn hiểu là hộp đen hộp điều khiển của động cơ lỗi CA115 được xác nhận bởi hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E10 lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ NE và dự phòng dự phòng ở đây chúng ta phải hiểu là backup cảm biến tốc độ NE và tốc độ cảm biến dự phòng đều là cảm biến tốc độ của động cơ mã CA122 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi điện áp cao cảm biến của lọc gió mã CA123 để xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi điện áp thấp, cảm biến khí nạp. Mã CA131 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E14, lỗi tín hiệu cảm biến tay ga lỗi cao. Mã CA132 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E14, lỗi tín hiệu cảm biến tay ga lỗi thấp mã CA135 được xác nhận bởi hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi cảm biến áp suất giờ động cơ lỗi cao mã CA141 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi cảm biến áp suất giờ động cơ lỗi thấp mã CA144 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát lỗi cao mã CA145 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát lỗi thấp mã CA153 được xác nhận hộp đen của động cơ mức điều lỗi là E15 lỗi cảm biến khí nạp lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp điện áp cao mã CA154 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp điện áp thấp mã CA187 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi cảm biến điện áp thấp nhỏ hơn 5V và đây là lỗi nguồn lỗi nguồn cảm biến thấp lỗi nguồn cảm biến lỗi nguồn 2 lỗi nguồn cảm biến 2 điện áp thấp nhỏ hơn 5V mã CA221 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi cảm biến áp suất khí quyển có điện thế cao có là điện áp mã e e CA222 để xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi cảm biến khí quyển có điện áp thấp mã CA227 để xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi nguồn 2 cấp cho cảm biến có điện áp cao mã CA234 để xác nhận hộp đen của động cơ mức độ nội dung là lỗi tốc độ của động cơ quá cao hoặc là lỗi quá tốc độ của động cơ mã CA238 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E03 lỗi nguồn cảm biến tốc độ NE có áp thấp tức là điện áp thấp mã CA263 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi tín hiệu cảm biến nhiệt độ nhiên liệu cao mã CA 263 265 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi cảm biến nhiên nhiệt độ nhiên liệu thấp mã CA 271 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi van điện IMV PCV1 bị chập mạch mã CA 272 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi van điện IMVPCV1 ở mạch ở van điện này chúng ta hiểu đó là van của bơm nhiên liệu mã CA 273 được xác nhận hộp đen của động cơ mức được lỗi là E11 lỗi van điện PCV2 bị chập mạch mã CA274 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi va điện PCV2 ở mạch. Tiếp theo mã CA322 được xác định ở bên của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi kim phun số 1 hay máy số 1 bị chập mạch mã CA323 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi kim phun số 5 hay máy số 5 bị chậm mạch mã CA324 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi kim phun số 3 hay máy số 3 bị chập mạch mã CA 325 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi kim phun số 6 hay máy số 6 bị chập mạch mã CA 331 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi kim phun số 2 hay máy số 2 bị ngắn mạch mã CA332 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi kim phun số 4 hay mạch số 4 bị ngắn mạch mã CA342 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E10 lỗi thông tin hiệu chỉnh không tương thích hoặc dữ liệu điều chỉnh không tương thích Mã CA351 được xác nhận đầu đen của động cơ, mức độ lỗi là E10. Lỗi mạch điện chính của kim phun bị lỗi hoặc bị hỏng. Tiếp theo mã CA352 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15. Lỗi mạch nguồn cung cấp 5V cảm biến bị thấp Mã e CA386 được xác nhận hộp đen của động cơ mức đường lỗi là E15 Lỗi nguồn cung cấp 5V cho cảm biến lỗi cao Mã CA441 được xác nhận hộp đen của động cơ mức đường lỗi là E10 Lỗi liên quan đến điện áp ắc quy bị thấp Mã CA442 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E10 lỗi liên quan đến điểm ác quy lỗi cao mã CA449 được xác nhận ổ đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi hệ thống nhiên liệu có áp suất quá cao mã CA451 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi cảm biến áp suất hệ thống nhiên liệu có điện áp cao mã CA452 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi cảm biến áp suất hệ thống nhiên liệu có điện áp thấp ở đây là toàn bộ hệ thống nhiên liệu mã CA553 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15 lỗi hệ thống áp suất nhiên liệu bị cao như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn phần 1 danh sách mã lỗi của xe máy xúc thủy lực PC450-8 hoặc 8R. Đối với phần 1 này thì có danh sách mã lỗi từ A 000N1 đến CA553. Tổng số của chúng ta ở phần này có 48 mã lỗi. Mọi Đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.comasuvietnam.gmail.com komatsu việt nam hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Mời các bạn đón xem à, video tiếp theo về phần 2 bảng mã lỗi danh sách mã lỗi của PC 450-8 hoặc 8R của Komatsu. Một lần nữa, Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại ở các bạn video tiếp theo. Phần 2